Nhờ kiểm soát tốt dịch COVID-19 nên lượng điện tiêu thụ 9 tháng đầu năm tại tỉnh vẫn duy trì mức tăng trưởng cao với 12% so với cùng kỳ năm 2020. Tất cả các khách hàng sử dụng điện cho sản xuất và sinh hoạt trên địa bàn tỉnh Hưng Yên được duy trì và phát triển đã tạo ra giá trị tăng trưởng khá. Theo đó, điện thương phẩm của Hưng Yên 9 tháng đạt gần 3.800 triệu kWh điện năng, Tính theo giá điện bậc thang trung bình của điện sinh hoạt, điện sản xuất và theo giờ thấp điểm, cao điểm thì đạt trên 7.300 tỷ đồng. Phát triển mới được gần 7.500 hợp đồng mua bán điện. Mặt khác, toàn ngành đã triển khai số hóa được gần 383.000 hợp đồng điện lực nhằm phục vụ cho công tác quản lý hồ sơ đảm bảo đúng quy trình số hóa. Qua đó, đạt 97% số hợp đồng được quản lý trên không gian mạng, tương ứng với tỷ lệ sử dụng dịch vụ trên địa bàn tỉnh Hưng Yên về lĩnh vực điện năng đạt gần 97%.